Hôm nay á, Linh sẽ hướng dẫn cho các bạn livestream chi phí thấp nhất à, với những người bán hàng. Live cùng lúc nhiều điện thoại, chất lượng âm thanh rõ, to, đi vào điện thoại, nhiều điện thoại cùng lúc. Rồi, ở đây là Linh sẽ có một cái con sao cạc K300, một cái mic cài áo không dây rod nè. Thì các bạn có thể sử dụng à, mic cài áo không dây hãng nào cũng được. Miễn sao có mic cài áo không dây là được. Chúng ta cắm input vào đây. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ output một cái thiết bị là chuyển đổi âm thanh à, chúng ta sẽ chia được nhiều cổng ví dụ như ở đây có bốn cổng nè mà Linh chỉ sử dụng 3 điện thoại thôi thì chúng ta sử dụng 3 cổng nếu mà các bạn có 10 điện thoại 10 cái nick tiktok hoặc là nick fanpage gì đó thì các bạn sẽ mua thêm một cục nữa à, chúng ta sẽ chia được 8 cổng nếu mà ai sử dụng 8 điện thoại còn nếu mà ai sử dụng 12 điện thoại thì chúng ta mua ba cục này là ok ở đây Linh đang quay nè âm thanh các bạn đang nghe là từ micro rod nha à điện thoại thứ nhất điện thoại thứ hai điện thoại thứ ba và chúng ta like á, nhiều khi chúng ta like quần áo á, hay là chúng ta like xa như thế này nè đây cái khoảng cách mà chúng ta đứng xa như thế này thì Linh đang đứng rất là xa ba chiếc điện thoại nhưng mà một cái nguồn âm thanh nó vẫn vào rồi thứ hai nữa là chúng ta có thể mở nhạc nền đây ở đây thì Linh à, kết nối Bluetooth từ cái cái điện thoại này vào cái 300 ha thì bây giờ Linh sẽ mở nhạc cho quý vị nghe này đó chắc chắn là các bạn đã nghe nhạc rồi đúng không rồi thì cái này rất là tiện tiện lợi cho ai livestream kiểu bán quần áo bán hàng rồi livestream nhiều bay ví dụ các bạn có 5 nick tiktok 5 bay các bạn like kiểu này thì nó sẽ đỡ tốn chi phí rồi các bạn có thể sử dụng là thay đổi giọng à. nam nữ hoặc là trẻ con hoặc là hát cũng được luôn ha chúng ta có thể là có ở đây có hiệu ứng nè hiệu ứng tiếng cười à, vỗ tay rồi hiệu <laughs> ứng nhạc nữa thì ờ, các bạn có thể sử dụng nó nếu mà các bạn đã có sao cạc sẵn ở nhà rồi thì cứ cần mua thêm cục này và nhiều dây lai đây là chi phí thấp nhất à, để các bạn có thể livestream một cách thoải mái âm thanh hay à, nói chuyện không có mệt ok Bell Studio giải pháp livestream